đến chị Tia nhá hôm nay à, anh người anh Giang vào ấy là ừ, để đưa cháu bà đi xuống thành phố Hà Giang để khám chân trước trường hợp mà nếu mà tìm ra nguyên nhân mà Hà Giang bệnh viện Hà Giang có thể chữa chạy được thì có thể là chuyển cháu xuống Hà Giang còn nếu trường hợp không có thì xuống đến Hà Giang khám xong rồi làm thủ tục lấy chuyển viện rồi sẽ quay ngược lên trên mèo vàng đấy để chờ anh Giang à, đi về Yên Bái sau đó lại lên mọi người ạ chị Pia nhá hôm nay à, anh người anh Giang vào ấy là à, để đưa cháu bà đi xuống thành phố Hà Giang để khám chân trước trường hợp mà nếu mà tìm ra nguyên nhân mà Hà Giang bệnh viện Hà Giang có thể chữa chạy được thì có thể là chuyển cháu dưỡng Hà Giang còn nếu trường hợp không có thì xuống đến Hà Giang khám xong rồi làm thủ tục giấy chuyển viện rồi sẽ quay ngược lên trên mèo vàng đấy để chờ anh Giang à, đi về Yên Bái sau đó lại lên mọi người ạ bởi vì hiện tại là anh Sa Trường Giang thì cũng có Ờ, việc quan rất là quan trọng ở phía dưới kia thì bây giờ anh em ở trên này là sẽ đưa cháu đi thăm khám trước biết tình hình bệnh tật sau đó là về thông báo lại cho gia đình tình hình bệnh của cháu như nào chuẩn bị đồ đạc quần áo sắp xếp công việc và có người nhà đi cùng để à, chăm sóc cháu trong cái quãng thời gian mà anh Giang à, đồng hành cùng với gia đình là đưa cháu đi thăm khám ở Hà Nội nhá nô nhá đấy nô nói với chị của anh à, à, cái là nô kìa à, nó là cái thời gian này tôi được cho là nó ra một đại khu gia một ừ, khá sức thiền hơn ờ, nhớ trả lời tiền ờ, khác ờ, tại nhà thì nó không phải không ta chỉ có mà nó mình đã phun nị hết sai rồi các bạn ăn chỉ cho một xe tiền ừ, xe là cho xe là tiền mỗi lịch trả thì là khổ mà là khổ là khổ mà khổ Fonda, thì Fonda mà một Fonda không bị tạm. Mấy tiêu thì không chăm hết rồi mà không ra rồi. Mà tiêu vốn đồng là chính thôi. Ở chỉ mua mà. Ở chỉ mua. Yeah, tôi tôi tính nó ờ, dạ, thì một tôi cho một. Tôi đi tí lần này cho một nhà cậu rồi một. Có ừ. thì. Nếu thì nó phải rất là cái gì mà. Ừ, ăn đồ thì ăn đồ và ba tí là tôi tí lần này ra một, tí lớn đi ra một em nói với cả chị tiên này là tí nữa là sẽ đi ra ngoài trường nhá, để à, đón con về ông mà xin cô giáo nghỉ uh, một cho đến hai ngày để để đi khám nhớ rồi thao máu rõ một tí tí chưa cho một thò thứ rồi thì thò thì còn cái lát trong đầu lá trong lá trong cắt ông mùa ông mùa lúa con để tài mới ông mùa má mùa thì ông còn để tài nhất mùa nha nó chỉ có đó là bà ngoại nó đi cho bà ngoại đi cùng á bà ngoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi thế rồi á sống tại lóc chầu tê bốn ba ba tuổi có say ô tô không có xe không? Thế chưa cậu à? Không. Thái Ốc ở Hùng Thảo Không biết nói tiếng phổ thông không? Thì đó hả? Em trả bác là Mình đi, mình chỉ bót đồ mà Nhớ cái chè thì miệng tay một cái miệng tay tiếp chỉ bót à. đồ chè Thì đó hả một xà mà Rồi thì miệng em một cái miệng em tiếp chỉ bót đồ không một nhớ tao quá chiều Ý là bây giờ mẹ bữa thế chỉ bao bữa chồng bữa tao tẩy là lúc đó tao tẩy mà không kiểu đá thằng đồ à, đá ở can thổ lấy như này như này được rồi được rồi đá không gì có nhô nhô nhô như nhô mà chị đang bận nói chuyện với chị kia chị tao tốt rồi <laughs> nên ờ, chị mua cá ngồi giờ thì nhớ để cái nhiều vui và tao chị tao tẩy rồi nhớ này mà chỉ bao bữa mà xí ra chỉ mua trái tao như này đi như này như này nu ạ nu nói với chị đấy là ở đây thì là nếu mà bà đi nữa là anh vang anh giang là vất đấy mà bà nhất nếu mà của đã can bà là chăm được cháu gái thì cháu khác giới anh em mình anh dạ, em không thể thì làm cái công việc khác cho cháu được ừ. dạ, em đã như nào đã là gì đã cả đã đã bẹt chung em nói gì là nói nhà đó nhiều bà đó thanh si là đó là các tổng điểm thanh si thì thế bây giờ gia đình là muốn có mấy người đi là chốt một câu nào ơi ờ, ai trả thùng rồi mấy bạn thanh si một cái tao trả thùng rồi mấy bạn không đó là người ấp chỉ đồng điểm để cho trả thùng mình mình người sao ý tuổi ý tuổi bảo bà hai tám là thằng đấy một à, à. nhưng mà anh bảo này giống như bà ngoại mình biết tiếng thì nó rất là có lợi à, cho cho cái công việc mà thuận tiện thăm khám cho em con của em con của em tên là gì nhỉ cháu mà nói nhỉ à cháu và ấy rất là khó à, anh rất là hiểu về cái ờ, tình cảm sợ người đồng bào hâm mông ấy thì uh, sợ người ta đi là nhất là mang con đi là có chăm sóc tốt hay không con đẻ hay không thì tâm lý của người đồng bào hâm mông nên là giang rất là hiểu nên long vào đây thì có hai em bảo nhất là để nhất là xem rồi khám như nào đã là cũng nhận lời từ kênh của em à, thăm nguyên đá là em long đấy à, vào đây để chuyện với lại em em nô nhỉ à. nô là bí thư đấy ở thôn à, thôn này thôn, thôn, thôn há đề nên Giang cũng rất là cảm ơn khi biết được cái hoàn cảnh của chị kia này, này và chồng chị hiện tại đang đi làm xa đó và đi khám lại như này thì rất cần có một người phiên dịch và một người chăm sóc nhưng nãy chị nói là muốn ừ, thì bà ngoại bốn tuổi là không biết tiếng kinh long nói đúng không rất là khó ờ. khăn để tìm một người phổ thông hay là long vừa nói xong thì em bảo là, là khác giới đôi khi là cũng cũng có một người chăm sóc để có thể nó dễ hơn con trai đôi khi là <laughs> mình là chưa khéo lắm đó là chị em phụ nữ mà long rất là hiểu thì uh, bây giờ là như này long theo anh, anh tham khảo với chú nhé dạ vâng à, như là em kia về đầu em trai thì dạ. em kia về thì càng tốt nhưng cái việc là ví dụ kiếm người mà, mà là quan trọng để lâu rồi các em có thể trường hợp là lâu chưa là chưa đi hiện tại thì cháu là trong chân là cách đây mấy năm rồi đấy mà vâng, vâng. tiền là của các nhà tâm em cũng là một phần là hiện à? tại thì là có một cô giáo dạy bổ túc giấu tên ở đồng nai à, thì cô có gửi cho gia đình là 5 triệu đồng và ừ. một số ờ, ừ. các cô các bác nữa có gửi là tiền ừ. mua nhu yếu phẩm thì trước là em cũng đã chuyển vào đây à. rồi còn một phần quà nữa chị giá khoảng tầm cái phần quà đấy trị giá là 500 nghìn trong chín xuất quà đấy có một xuất quà của cô dấu tên ở đồng nai à. xuất quà đó cũng là 500 à. nghìn nữa thì uh, em cũng chưa chuyển vào cho gia đình thì hôm nay vào cũng thăm gặp gia đình rồi cũng đang muốn là mọi người biết là đi khám chữa bệnh thì chi phí nó tốn kém lắm tiền uh, cầu đường đi lại rồi ăn uống nữa chưa kể chi phí ăn ở nó cũng rất là cao tại cái số tiền mà đang được hỗ trợ ở gia đình nhà chị phi ở đây là 5 triệu đồng thì cũng rất mong là qua video này qua kênh của anh Sa Trường Giang cũng như là kênh của Cao Nguyên Đá quý cô bác anh chị mạnh thường quân ở trên kênh ấy có thể là chia sẻ một chút đồng cảm với cháu à, cho cháu xin thêm những cái cái đồng những cái phần kinh phí trong cái quá trình mà đi thăm khám Cao Nguyên Đá cũng rất là mong đây cũng giống như anh Giang cũng chỉ mong là cái căn bệnh của cháu là xuống đến Hà Giang tìm được nguyên nhân thôi vâng. không phải đi quá xa đấy anh em cũng không cần phải lo lắng về cái việc mà đi lại của người biết ở trường hợp về bây giờ dịch dã cũng nhiều đúng không anh ừ. cháu ở đây thì không sao và lúc đi khám mà chẳng may và bị nhiễm covid lúc đó là cũng rất là khó nội dung là trao đổi là như vậy còn bây giờ nô nói với chị pia nhé bây giờ bà ngoại có ở gần đây không bà nghe ở cá chú đớ ừ ở cá chú đớ bà năm nay 43 tuổi rồi đúng không ừ. anh đồng ý là cho bảo chị đấy là cho bà đi cùng đi cùng để chăm cháu ấy nhá đấy trong cái chi phí mà đi lại ăn uống thì trong có khoảng 5 triệu đó thì đã được nhận hỗ trợ rồi thì lát là cam cái đá sẽ giao cái phần chi phí này nhờ anh Giang cầm và xuống là thứ nhất là đưa cháu đi thăm khám này cũng nhờ lo chỗ ăn chỗ nghỉ cho gia đình còn ờ, thì cái này thì anh phải nhờ nô nô phải đi cùng nữa bà thì không biết tiếng rồi Đấy. em phải đi em kết hợp với anh Giang thứ nhất là phiên dịch lại cho anh Giang và bác sĩ để có thể hiểu là cháu nó đau ở đâu đau như thế nào hiểu ý anh không đau từ bao giờ đấy tuổi bao nhiêu này tên là gì còn là việc của nô đi nhá thì anh sẽ hỗ trợ nô là 200 nghìn một ngày bằng đúng tiền công anh em đang đi làm nhá đi ngày nào tính tiền ngày đấy về đến nhà đưa cháu về đến nhà an toàn giao cho gia đình có anh nữa còn về cái việc mà đưa cháu bé đi khám ấy có em nô là bí thư tri bộ ở trong thôn rồi thì cao nguyên đá cũng có trách nhiệm là thông báo lại với chính quyền ủy ban xã ở sở tại là đưa cháu bé đi khám và ai đưa đi cùng và thành phần bao gồm có những ai như thế để, để cho gia đình yên tâm cũng như là chính quyền có thể nắm được còn uh, tiếp theo nữa về cái việc mà đưa đi khám ấy thì ờ, nô là có thể là nô sẽ chủ động công việc là đưa cháu bà với bà nhé đi ra ngoài huyện đấy lát để số điện thoại của anh ra liên hệ trực tiếp với anh ra thì uh, để uh, chuẩn bị thứ nhất là quần áo thì anh đang tính là đi Hà Giang thì chắc nó sẽ mất hai ngày thôi kia cứ vào đây ngồi mà em cũng sao đâu vì khó là <laughs> kệ mà nhưng vào đây để, để trao đổi nhá trao đổi với ờ, em để em yên tâm đấy rồi ờ, em không phải lo đâu nhá chỗ chỗ em ờ, Long là anh cũng đã nhận nhận từ anh Long giúp gia đình em để đi thăm khám đầu tiên mình phải thăm khám đã và mình tìm ra nguyên nhân bệnh tật rồi mình mới có hướng để điều trị đấy chứ không phải là mình tự nhiên mình mang con chị vào đi bỏ trợ chị yên tâm được đó em rất là hiểu tâm lý được đó nên là em cứ yên tâm là cháu long là như vậy bây giờ mình à, trao đổi trò chuyện đã để xem là em ờ, long là có nhất trí là cho bà ngoại đi cùng không vì bà ngoại là con gái mà dễ chăm sóc là con gái mà cái thứ hai là cũng phải có kinh phí để long còn phải thu xếp cả thời gian cũng vậy con cháu bé đi khám ấy có em nô là bí thư tri bộ ở trong thôn rồi thì các ông viên đá cũng có trách nhiệm là thông báo lại với chính quyền ủy ban xã ở ờ, sở tại là đưa cháu bé đi khám và ai đưa đi cùng và thành phần bao gồm có những ai như thế để cho gia đình yên tâm cũng như là chính quyền có thể nắm được còn uh, tiếp theo nữa về cái việc mà đưa đi khám ấy thì ờ, nô là có thể là nô sẽ chủ động công việc là đưa cháu bà với bà nhé đi ra ngoài huyện đấy lát để số điện thoại của anh Giang liên hệ trực tiếp với anh Giang thì uh, để uh, chuẩn bị thứ nhất là quần áo anh anh đang tính là đi Hà Giang thì chắc nó sẽ mất hai ngày thôi kia cũng vào đây ngồi mà em không sao đâu vì khó là kệ mà cứ vào đây để, để trao đổi nhá trao đổi với ờ, em để em yên tâm đấy ừ, em không phải lo đâu nhá chỗ chỗ em ờ, long là anh cũng đã nhận nhận từ anh long giúp gia đình em để đi thăm khám đầu tiên mình phải thăm khám đã còn người tìm ra nguyên nhân bệnh tật rồi mình có hướng để điều trị đấy chứ không phải là mình tự nhiên mình mang con chị vào đi bổ trợ mà chị yên tâm được đó em rất là hiểu tâm lý được đó nên là em cứ yên tâm là cái lòng mình như vậy bây giờ mình trao đổi trò chuyện đã để xem là em ờ, Long là có nhất trí là cho bà ngoại đi cùng không thì bà ngoại là con gái mà dễ chăm sóc là con gái mà cái nhà hai là cũng phải có kinh phí để Long còn phải thu xếp và thần Giang cũng vậy đấy thì Giang có lẽ là cũng nếu mà khó khăn gia đình khó khăn Giang sẽ bỏ tiền cá nhân mình ra nếu như không có ba anh chị nào mà ủng hộ ấy Giang sẽ bỏ tiền để giúp gia đình đối với Giang cứu người đó, là cái lương tâm của Giang đó là công việc của Giang đấy. đấy là Giang sẽ giúp hết mỗi gia đình để ừ. tìm ra cái nguyên nhân sau này nếu như có tìm ra nguyên nhân được hướng điều trị mình sẽ xuống Hà Nội sau à, trước khi đi thì cũng phải dặn dò anh Nô nói với à, em đấy là chuẩn bị là ờ, những cái gì cái gì tư trang này áo này những cái đồ gì cá nhân hai là cái giấy thẻ bảo hiểm của người nghèo không có em thì hỏi hỏi em Kiên thẻ bảo hiểm thẻ thẻ mua mua bài có có thì đúng rồi okay, đấy đúng rồi rác xanh đã mua tớ rác xanh vào đây là rác xanh rác xanh là đôi khi gặp chúng ta cần thẻ bảo hiểm sổ nữa nhá sổ sổ sổ khám bệnh thẻ bảo hiểm em thì nó sẽ được giảm cái chi phí hơn đấy quý vị ạ những người nghèo trên vùng cao mà sẽ giảm chi phí để không mất nhiều tiền đấy thế ra thì gần nhà nền tảng đồng mình đấy ừ. ừ. nền tảng đồng đó nền tảng đồng đó thì là nhớ trả nên một chỗ giấy tê đầu tiên ờ, là đặt trước một cái nhỏ bé à thì nè chỉ báo là chả cho giấy tê chả một cái tàu đấy ừ. ừ nhớ chạy một cái đá là bao đá là không dạ, à. để cho gia đình yên tâm ấy ừ. em bảo chị là đồng ý là cho anh Giang là đưa cháu đi khám rồi đúng không? Ờ, à, với lại cả đi cùng rồi cùng ấy là phải có cả nô nhá à, nô phải đi nhá nô nhá tí nhá sau rất là nhiều nô là một phiên dịch mà. sau ờ, nên vâng, là sau cái nội dung video này ấy, là em phải về nhà thông báo với vợ để vợ ở nhà còn chuẩn bị ừ. đấy sắp xếp công việc sau em cũng phải chuẩn bị quần áo ừ. Vâng, nhé đi đâu về phải báo cáo ờ, với con nhá không có đi xuống đấy lại bảo à, hai anh Giang này có chứ lâu phải, ờ, <laughs> ờ, phải bảo à, ừ, đúng rồi à, phải bảo vợ nhá bảo vợ nhá đấy thì là đi xuống hết tất cả tiền chi phí đi lại này ăn uống buổi nghỉ này là sẽ không mất nhá còn ngoài ra thì anh sẽ hỗ trợ với một chi phí em vừa nói rồi đấy còn à, bây giờ ấy, thì là em bảo chị kia là làm sao mà thông báo cho bà ngoại ở bên kia à, chuẩn bị sắp xếp công việc ở nhà đấy. Ừ, thời gian thì bây giờ nó không còn nhiều nữa đấy, bởi vì là anh Giang anh cũng rất là bận bây giờ anh Giang là sẽ đưa nói chung là kế hoạch ờ, hiện tại các anh đá với anh Giang hai anh em đã bàn với nhau ấy là sẽ đưa cháu đi xuống Hà Giang thăm khám ờ, trước dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ cũng sẽ quay lên mèo vạc thứ nhất là để còn xem cái bệnh tình nó như thế nào là cái nhất cái thứ hai đó là chuẩn bị cái phần kinh phí lớn hơn để đưa cháu đi Hà Nội nếu trường hợp có bệnh nó nặng còn anh Giang cũng sẽ lại ờ, đi từ Hà Giang về Yên Bái sau đó từ Yên Bái anh Giang sẽ đi ngược lên trên đến mèo vạc này đón cháu và đưa cháu đi thẳng xuống Hà Nội luôn lúc đó đã có giấy tờ là xin chuyển tuyến rồi đi theo đúng ờ, <laughs> đúng lộ trình rồi trình, ừ, trình tự rồi ờ, nó sẽ <laughs> ấy hơn ờ, thứ nhất là rất là khó khăn ở trên mục đích nữa đấy là ừ, mọi ừ. người hãy thông cảm đấy là mình làm theo cái tắt quá không được đấy, đối với gia đình của hộ gia đình nghèo mà người ta có bảo hiểm đó mình giảm chi phí rất là nhiều khi làm cái gì đó thì mọi người phải biết được trình tự quy trình của nó thì là giang cũng bàn bạc với em long là cũng đã nhận lời với quan trọng là em nô và đi cùng để có thể phiên dịch Đấy, cái người rất là quan trọng đôi khi mình trao đổi với bác sĩ khi mà cháu còn nhỏ ấy cháu đôi khi là tâm lý cháu nhỏ phải có người nhà đi cùng thì không là cháu lại khóc hay là cháu lại nhớ nhà buồn hay là bỏ đi rất rất là khó cái điều đấy mình rất là hiểu rằng rất là hiểu và khi có một người đi cùng thì chắc chắn nó sinh ra một cái người bạn đó là nhất là một người đi cùng thì có một miếng cơm thêm một cái, cái à, kinh phí tàu xe đi lại ba là cho ăn ngủ nghỉ còn lo nữa là lo về cái cái ờ, trật tự an ninh trật tự đồng bào hơ mông mà mình biết rồi người ta đi đường họ đi xong phố người ta không biết một cái gì mà Đấy, người ta đã bao giờ đi xa đâu người rất là lo lắng nên là long bản thân em long khá là lo vấn đề đấy rằng rất hy vọng rằng là anh chị em là cộng đồng mạng thì chú bác là hãy lan tỏa sự yêu thương chia sẻ nhiều người biết đâu được cháu à, tới tay được các nhà hảo tâm người muốn trợ duyên cho cháu à, và để có thể cháu à, đi khám bệnh rồi chữa bệnh ấy trước tiên là mình phải đi tìm nguyên nhân đã rồi cái lòng nó là tâm đấy là rất là hợp lý à, à, cháu hiện tại là ấy nhỉ hỏi ờ, ờ, vợ này hỏi vợ là cháu cháu bà bây giờ đang đang đi học nhưng mà hiện tại thì cháu bà lại không ở nhà Ê, đang hỏi đang đi học và hỏi và đang đi học đúng không cần thì cần ra thì ba cần ta thì đi à. học tí nữa là chị pia nhá cháu dạ, và đang đi học không anh Giang ờ, này với Nô nhá đi ra ngoài là để, để đón con về nhà nhá Long xin cô giáo nghỉ nhá ừ. đây là em sẽ gửi anh Giang là 5 triệu đồng ờ. à. trước Đấy, anh Giang sẽ uh, nhận tiền từ uh, các nhà hảo tâm của à, em uh, Long Đây, em vâng. gửi anh 5 triệu đây là cái phần uh, tiền hỗ trợ của cô giấu tên và cô đang là giáo viên bổ túc ở Đồng Nai vâng. à đây là, đây là Giang nhận tiền của em Long là từ kênh ờ, Cao Nguyên Đá và cái món quà này là của cô ờ, chị gì chịu giữ tên này dạ vâng ạ cô giấu tên ở à, cô giấu tên ở đồng nai à, đã gửi ờ, qua em long thì giang nhận tiền long thì đủ số tiền có gì là giang sẽ dùng số tiền để vào cái mục đích để đi thăm khám nhá dạ. cho con thì có gì là tí nữa thì um, xong xuôi thì em cứ uh, bảo anh nô là điện cho bà ngoại nhá là chuẩn bị quần ờ, áo này như như long dặn nhá ờ, những cái đồ dùng như khăn mặt cho đánh răng rồi chưa có để anh mua cho mình đi đó là đi cùng nô này luôn để sẽ ra đón cháu về nhà đã đấy là đón cháu bây giờ chuẩn bị đồ đạc cái khâu chuẩn bị rất là quan trọng em ạ đấy thì mình nên đi đâu phải chuẩn bị ấy nhé để, để ờ, đưa cháu đi xuống ờ, thành phố Hà Giang để khám và xuống như đấy thì Giang cũng phải gọi điện trước rồi là người quen bác sĩ để thực hiện công việc của mình hơn đấy à. hoặc là quý vị nào mà quen ai uh, bác sĩ nào có thể là liên lạc cho Giang để Giang có thể là cái công việc này nó thuận tiện hơn đấy nhỉ yeah. à, công việc nó thế thôi nó dặn chị thêm nữa với cả à, tí nó bảo bà ấy là bảo là ở dưới kia nóng lắm mang quần áo mỏng thôi đừng đừng mang quần áo dày cho con nhé ừ dạ, em cũng phiên dịch lại đam là đa số là đam là cậu khai này không hiện tại các cái còn hiện tại một cái cái cái đó thuần nhẹ thế à mấy cái cái cái thuần nhẹ thế mấy thì không tại nó còn ba là ba cho con trả thế à? là nó cả con trả nó khó trả nó cả khó trả thế là ý gì một tuần mấy ba mà mình đó thì mà một thọ thì mà ông bảo mấy phải là nhiều mà không thể tài tiền nên muốn đây sao bị bắt đâu nhốt sao à ừ. ừ, trở về nhốt sao đâu thế mới yên tâm nha yên tâm nhở đấy em có thể nói những gì mà anh nói và tiếng kinh thì em sẽ phiên dịch lại cho cho cho em em tia này em yên tâm à, có nghĩa là em đã vừa biết tiếng kinh vừa biết tiếng hâm mông mình dễ hơn nhưng mà anh nói tiếng hâm mông là nó <laughs> chỉ được vài câu thôi à nô thì có thể không cái nội dung mà mà em cũng vừa trao đổi thì là em nô em nắm được rồi cái này thì sau là nô phải kiểm tra kỹ cho anh nhá thứ nhất là tất cả giấy tờ đầy đủ quần áo các thứ còn em cũng phải chuẩn bị cái vật vân quân tư trang ờ, của em nhé à. ừ. còn ờ, qua video này thì cũng cho cao nguyên đá xin phép được gửi lời chào đến à, quý cô bác anh chị mình thường quân quý khán giả ở trên kênh của anh Sa Trường Giang cũng như là trên kênh của Cao Nguyên Đá chúc mọi người là luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công trong cuộc sống còn à, trong những cái nội dung video sau ấy vào vào cái việc mà đưa cháu và đi thăm khám chữa bệnh này mọi người có thể theo dõi ở trên kênh của anh Sa Trường Giang hoặc là trên cái phần tác cộng đồng ấy mà Cao Nguyên Đá cũng sẽ chia sẻ nội dung video ở trên đó vì cô bác chỉ cần ấn vào một cái thôi là có thể là theo dõi được cái tình hình của cháu và thì camera cũng xin phép được tạm dừng video tại đây thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người